Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả và bây giờ chúng ta cùng trở lại tiếp tục với bát tiếp theo và ở bát 53 này à, Khả sẽ đánh cho anh Long là tương đương là như anh có nói là 13 con boss xanh lết thương và gần à, hai mươi mấy con boss đặc biệt anh em. Cái quan trọng ở đó là boss đặc biệt anh em à, một con là 700 xu và hai mươi mấy con anh em có tính thì thực sự video này à, anh Long đầu tư khá là dữ. 24 con nhân 700 xu thì nó về chơi hơn gần 17 kim kèm với 1k3 13 con thường nữa thì nó khoảng 18 kim ở video này sẽ tốn hết 18 kim cho anh Long liệu sẽ ra gì nha với 18 kim thì khoảng tầm một triệu hai và cả tiền vạn nữa thì ở video này chắc khoảng ờ, anh Long đầu tư chắc khoảng gần một triệu tư còn triệu tư nè ok bây giờ Khải coi mình bán cái kiểu là đủ chưa giờ bây giờ Khải sẽ setup và nhật nhật hạt thôi nhật đồ thôi nhật đồ tất cả nè rồi và thì ở cái lần xanh này thì không có gì thay đổi nữa mày Khải vẫn là xếp mà bán 45 đó là gia truyền mày bán xấu Ngọc bội nguyên bản 4 là 10, nhẫn nguyên bản 5 là 15 và kèm nhẫn nguyên bản 2 15 là 40. 40 kèm với uh, cái uh, mặt nạ may mắn 5 nữa là may mắn cho cái hạng này là 4 uh, 45 kèm với những cụm may mắn trong đầu như là thiên sơn, quá tử, rồi hoa mai đào thì cũng có nha nè. Đó, thì nói chung là lượng phần trăm thì lên được 75 và điểm thì từ thiên sơn 10 và quá tửu 30 thì được uh, ờ, 40 điểm rồi nha nè. Ok bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở nè em ơi. Rồi mở đi Long ơi, chúng ta sẽ bắt đầu khui vách 53 để xem được ra siêu phẩm không vui ăn rồi hôm nay là thổ rồi một kim một băng thổ một kim gom lại đi anh gom lại đi đừng chạy lung tung gom lại sao thả chạy lung tung rồi à, nó dưới anh đó gom lại đi em cho quýnh kìa nên nó dưới anh gom lại gom lại gom lại vào đây mày ủa sao nó không quýnh boss ta anh chạy gần gần cho nó chạy nó không quýnh boss tôi em vì sao nó không quýnh boss ta cho tao tôi mình lại auto hết hạn ờ, đấy ok, okay, okay bật lại. ok rồi cái gì auto em em đã auto nãy rồi ok cho nó gom á để mình kéo bù xuống đây á kéo buồn này á tôi làm bún gà à ờ, tắt rồi à, ok vào bua à, đây là ở cái map lông bông trắng này thì đánh là gọi là 13 à, con boss thường nè 13 con boss thường lông bông trắng một tí nữa sẽ về là ba lần đánh boss đại nè quên đánh à, boss đặc biệt nha nè rượu rượu à thì rượu cắn quá tửa anh em giờ khải, khải cắn hoa mai hoa đào đó hoa mai này hoa đào này rồi ok phun nha anh em hoa mai hoa đào rồi phun bánh nữa quá tửa trên đầu có nè rượu nè anh em trên đầu có rồi thiên sơn này lúc này cắn dư rồi có số lần này cảm giác ba ông thổ đánh trâu này nghĩ lâu nè lâu và chưa rồi một cây uh, gặp bộ như đây rồi, kim rớt rồi đó rồi đi ra đây bỏ bếp <clears throat> này rồi đứng ngay chỗ em mở này đứng sát vô rồi mở đi em gom em giữ nó lại rồi ok rồi hai con được rồi rồi tự động tự động nó vô tự động nó vô tự động nó vô ok chuẩn bị coi thì có đồ gì không khui nha nam ơi ở những cái con này, này thì ta. nó sẽ ra vũ khí như nè ở những con này nó sẽ ra vũ khí Ông này nữa tông. cái đó vậy mít đồng mít là là mít mít la ok mình là, à rồi khui hay lầm tiền lầm tiền lầm tiền lầm tiền lầm tiền lầm tiền rồi em dòm bói làm ơi vô đây làm ơi cuối hang với set mà bánh 45 và kèm tất cả top pin thì 75 miếng bánh và 40 mấy điểm 40 điểm khui giờ anh em thích khui nhanh khui nhanh cho anh em xem shop có một ngọc bọ nhân long ờ, mấy hôm khải khui chậm là đỡ vì sao lý do đó anh em xem á mà anh em cảm giác kêu khui chậm quá khải khui nhanh cho anh em xem chứ mấy cái này phát một rồi còn ngọc bội này rồi ngọc bội mắt mít chưa ngọc bội mít ngọc bội mít mít hoàn toàn nhìn à, nhìn nhìn nhìn cái ờ, mấy con con ờ, sao con con lại con lại chưa không đánh nữa đồ xanh ngáo rồi ơi ờ, chừng chết con con con con con con con thứ năm nha chết được đâu chỉnh qua có con nga mi đánh kìa sao nga mi đánh mà con kia không đánh nga mi à nga mi à để cho nó lên ngựa đi Đợi tí nè ơi, Khải ờ, ờ, bị ờ, con Thúy Yên nó bị lắc auto á. Ở cái phần cài game xem nó nhảy nhảy cái hạn lượng mới chưa? Chưa chưa chưa. Nó chưa nhảy hạn lượng mới thì nó lát phải, phải tắt để mở nó nhảy. Rồi ok rồi, ok rồi. Rồi, cho ngày hôm nay nó hết hạn á. Ừ, hôm nay là ừ, thì là áp, ăn và là app mà lại. Rồi ok, tiếp tục là năm con tiếp theo. Đánh chỗ này xong về ba lăng nha em ơi. ờ nếu không bị phá thì ok thôi thắng trần ơi hơn 250 anh em đang xem trong like chia sẻ cho anh em ơi cố gắng làm gia truyền kháng cả thắng ơi bữa giờ em đánh mấy trăm con rồi anh long đánh mấy trăm con mà chưa ra một gia truyền kháng cả luôn em có cái gia truyền bốn năm chưa có luôn á thảm vãi ba giá truyền kháng đơn một chưa có rồi chứ ừ. bốn năm áo à, vãi chướng luôn thủy này kiếm vũ khí vũ khí thủy nha long ơi có vũ khí gì à một vũ khí thủy kim mà đây nhưng này có một kim vũ khí kim rồi về bờ đây một cây vũ khí thấy nữa ôi một cây vũ khí thấy nữa ok khui hai cất hai cất hai cất à? vũ khí luôn thấy và kim khui hang nó 15 20 shop trời ôi trời không có tóc <laughs> sao ra 5 điểm cũng ra được hay dữ ta ra 5 điểm cũng ra được vãi thiệt Ôi dô Má trong 40 là long xài luôn đâu Má đẹp dữ không à. đi Má trong 40 ngon rồi chờ Trời ơi ẩn một à, cái chán cái chón thiệt sự luôn Chán 40 ngon luôn phải <clears throat> Xem đôi Ảc Anh Long hả? À? Anh Long mấy mùa Ảc Thủy đánh khá là chắc này mà Đánh Tống kìm cũng tù xem top mấy lần nè Xem lên top mấy lần nè Sẽ đồ khá là ok khá nhận mấy cái đồ này nè Rồi cho anh em xem lại này nón 540 vũ khí khăn lôi 30 dây chuyền áo khăn lôi một tay 540 nhẫn khăn lôi dây khăn lôi ờ, đai chón dòng một nhẫn khăn băng và trung đồ tương đối hai cây vũ khí nha anh Long ơi mà tầm này có không có kim à <coughs> này không có kim à đó có kim trong đó rồi. Ừ. kim có này con này cũng có kim luôn này Khui hàng khui hàng liệu bắt năm 53 này anh Lâm có về bờ nữa không em ơi anh em cùng comment cho vui em ơi và đừng quên ủng hộ video này hơn 200 like ủng hộ Khải cũng như anh Lâm chơi nha em ơi gần 40 con em ơi cố lên một à có một người bội một ô tây rồi em vô em à, khui game đóng này nè hai ngập bội nha anh Lâm ơi khui hàng Hồi thổ của hung ơi cái nón nó này anh, đỡ lại thằng nào được mua đánh dưới có người xài không à. Có có nha đừng mua dưới đâu không phải ông dùng đấy Ui chỗ ngọc bồi số, có tay được Đừng số, Một khuyến mươi. Cái đấy chó được đây đậu xanh Sao Dội quá đổi số dòng không À, vô lái này anh ơi, vô lái em chặt được vô đây, vô đây, vô đây, nhanh nhanh. Vô hết đây. Bán đồ bán được vô đây vô đây. Lái đi đấy làm như làm để ông ram đó cho nên chặt rương đâu được cao khí làm chậm 40 nón nữ sao dòng nữ thông phát lượng trăm số dạ, mấy vả chưa bán bán được bán và chịu là làm một con bán lấy tiền dạng được anh chịu khó làm nhiều con vô một cây vũ khí nữa mấy <clears throat> cái đồ sinh lực cao đội tổng kim sơ đúng rồi sinh lực cao tổng kim thích lắm sinh lượng trăm mấy luôn làm chậm 30 sinh lực nỗ lực thông pháp 9 điểm <clears throat> Quân thổ cuối cùng này Thổ mà đa xấu rồi, thấy ngập bội Không có giá truyền nữa Rồi, một giây, một giây Hai đôi giày Giây, một giây đang lưng thủ đẹp đẹp cái này đổi còn lan hết một ba à? con chưa hết một ba con đó chưa rồi về ba lan đi về ba lan bánh tàu thử xem được đâu cái áo tưởng năm trăm bốn mươi có tiền rồi áo năm trăm hai mươi trời áo kia bàn không áo đấy à hàng cấp không được anh nó nó lại vứt Ôi trời ơi Đấu sân ừ. dòng 1 Dòng 1 là gì tiền Cái này cũng được uh, à, 10 kim anh Long ơi Bù bù lỗ bù lỗ bù lỗ Má ngon Đó à. Má này dòng một là có hơn cũ rồi Ừ Đôi giày Ui đôi giày này cũng vẻ ổn định như ta Tóc 29 sinh lực lực Cái này bán cũng được Chừng gió nữa anh Cái này mà thằng nào đi xét uh, hiệp cốt Mang vàng vô lý quá không ờ. mang bộ ừ, lý bán vô lý rồi bán mẹ vậy chuyển hóa 15 bộ đang lỗ đủ không không không không, không bỏ rồi bỏ vậy này vậy nè lái lái lái này áo này shop mẹ luôn rồi à, lái được ờ, cái, cái vũ khí này bán được 10 kim này em ơi từ từ từ cái món này vip em đỡ lại đây từ từ ờ. rồi em đỡ lại em soi cho anh em xem rồi tiếp tục đi về ba đây ba đây ba đây thương dương rương rương này ngon vậy má đúng cây vũ khí 30 luôn cái đó mà ra cái nhẫn là về tiền rồi dạ, nhắn là gấp gấp 3 tiền, gấp 4 tiền rồi 24, 24 con rồi đó 24, 28, 24 con thì 180 giờ ba đang chuẩn bị uh, tiền bạc nha Anh Lâm coi có bình Thiên Sơn nó cầm theo luôn anh em ơi Còn 25 phút nữa dạ. Còn một bình tẩu bánh tàu á mình à, mình thả bánh tàu nó dùng đam đánh cho sướng chứ còn thả mấy kia nó lít nhất quấn kiểu nó chạy qua chỉ là chạy qua chỉ là nó khó chịu qua để, để, để, coi coi có hỏi không có ai không để tao chạy đánh nó chạy đâu không ai không ai ra đi ra đi tao biết hay vậy ra rồi chạy cũng thấy yên lên đấy từ nào ra đây em chỉ cách thả nha em chỉ cách thả nha đứng ngay cái bậc à, giữa bậc một giữa bậc hai ừ chứ đứng thả làm bậy là thiên quýnh không được là công á bùa không được là mất công nữa ồ ngon lắm còn nghĩa cái đó em bán còn hơn 15 kim đó em kiếm nó nếu mà kiếm cấp 1 à, kiếm cấp kiếm cấp 10 mà không lôi 10 dòng một em bán cho được hơn 10 hơn 15 kim đó em rồi đúng rồi đứng sát tường đó đúng rồi chính xác dạ. này yeah. rồi thả đây ok rồi đó thả đây rồi thả thôi thứ làm em đứng chơi cho nó làm được gì đâu thả vô vừa tao đủ một tí nhạc full đồ hết cha bốn con hả ok đó năm độc lên quen bùa tưởng lần bốn con lần bốn con rồi được rồi tiếp tục là 24 con à, đặc biệt anh em ơi 24 con đặc biệt đúng không ừ. ok rồi đó anh em đọc lên nhận làm việc thôi giờ đứng nhặt đồ thôi nè cố lên cố lên cố lên tìm siêu phẩm nào bơ nào có con hỏa rồi bốn mươi có hỏa thổ luôn bốn mươi hai dòng thì có lực cao nữa cố lên cố lên cố lên cố lên bớt thêm dòng không bằng nữa nó không party nhau à nhận đồ à Ơi. ơi đỡ đỡ em party nữa rồi dạ ok rồi em với uh, con uh, thiếu lâm hiếm cần nhiều ai hành hồi thổ hơi khôi này mày thổ sự cầu ra cho chuyện cả phải trả cứ ra cho chuyện được nha đây ra được hai cho chuyện này Liệu bắt năm 13 này có về bời không? Anh em đang xem hơn 250 người đang xem cho Khảo like chia sẻ ủng hộ cho em ơi. Cố lên, like chia sẻ ủng hộ cho em ơi. Cố gắng anh làm cũng như là Khải, cố gắng đầu tư đánh tiếp tục bắt tiếp theo. Cái ngọc bội à, hỏa khi nào ra 40, 25, 10 làm chậm ở 25 phòng thủ đó đấy không? Không không, làm gì có Nó cũng có, nổ một server Còn có 20 tinh pháp thì nghe được Dạ chiên Đúng một dạ chiên luôn hai con đúng một dạ chiên vãi chưa Mít con rồi này Rồi tiếp tục bốn con tiếp theo <clears throat> Đánh năm này cái gấp ba lan này thực sự là đánh nhanh nhất luôn em Thực sự đánh nhanh nhất luôn dùng đam nhanh lắm Một kim, một hỏa Đúng rồi, con, bốn con đánh được rẹt rồi xong tụi này anh, anh đợi em một nhịp nha Em dìm bó đồ nha à, Thấy lên đào nè Con Thí Yên Khải mang đào độc sắc nè Đánh rất là nhanh luôn Đây nè Tóc độc sắc nè đây sẽ đình quốc hôm trước anh em có theo dõi á à, ờ, thấy khải kích cái nhẫn này nó không kích á anh em bảo là mang đồ mà không kích thì mang làm gì thì thực sự là khả đang mang sẽ đình quốc cho nó này nè đó nè sẽ đình quốc nè là nó kích toàn bộ những trang bị năm dòng sáu dòng đều kết hết em ẩn một ẩn hai kết hết nha Ê, phải, phải, phải có nhẫn nhẫn bên kia nó cũng lụm được cái được chứ lầm lầm lầm rồi ok đứng em này rồi full đồ chạy vậy cái nhiều phải yeah dạ, khui hang hàng về hàng về hàng về hàng về ông lại ở từ hai hả rất chơi chất ờ à. ông lại đã chờ sẵn rồi <laughs> Trời ơi, tưởng 540 nữa 520 Kháng lôi 20 Đâu Ôi trời ngon à Có tiền đó Nhắn là được nha Nhắn hơn hơn à, à, ok nha Nhắn này shop đi Đủ gia truyền gia truyền này à, được này gia truyền nữa sao được nè Gia truyền này shop đi Ôi 17 30 cái này bán cũng được nè Được được Đâu tưởng tìm cái 40 này trong lô 11 sinh lực số tôn ra, đó làm chậm 20 nữa Long ơi à. cao bán đồ á này có đồ ở đâu ra đây bán đồ thầy em bán shop cho anh có xài ở đâu mà bán đồ lúc này cái bán shop có xài à làm cho táo thì được cái bán đồ này không có đồ gì xài luôn đồ xài được em đỡ cho anh đang mình bán rồi mà này giá táo thì làm rồi đâu đâu được nhắm 540 này các bạn chọn cái này từ 30 40 nó ngon rồi à cái này 40 cũng được này gia tàu đi ôi cái nhẫn này được này làm ơi sức mạnh 12 này bán cái tiền được 500 xu ấy đâu đến kìm ấy rồi tiếp tục thả đi anh ơi đó được cái nhẫn 540 này cũng được à, hơn à, chục kim rồi nhẫn này cũng được thực sự đỡ mà bán cũng được hơn 10 đến 15 kim đẹp được được thì hai được được thì hai hai hai chục kim quay đầu tiếp tục một cái lực đẹp rồi chất lượng được đẹp rồi được được hai chục kim cứ ra hai chục kim 25 kim lần nào mua mua mua thôi tự mà đánh không mua thì mà tự mình sẽ bỏ tiền mà đánh thôi đơn giản thôi em tại vì xanh nó bỏ rất là nhiều tiền mà đâu biết đâu ok này đó hỏa mộc hỏa mộc gì ta gặp bò kim nó khai vứt mà anh em gặp bò kim nó có làm gì đâu khui này vô một ngập bội hai ngập bội hai ngập bội họ à hay kim vậy Kim kìa Đâu, Kim bỏ ấy. Kim mà hai người bỏ Kim ừ. Ồ. chịu rồi Để truyền thì mới ra ừ. Nãy không lấy thủy, nãy không lấy con thể thủy Mọc chết này, có nhân mọc nha Rồi thả thêm bốn con anh rồi Thả thêm bốn con nữa ba con thôi, ba con thôi, chặt lắm Rồi, Thủy này, Thủy Kim này Nhanh nhanh quá, bốn con rồi rồi anh, anh, anh đứng đó anh à, em giao dịch những cái đồ tầm trung cho anh này còn đồ vip rồi đó, đó em à, từ từ cả ừ. chỗ này cũng không được để em giao dịch em đọc để em, em làm cái video cho anh em xem rồi để coi lụm hết không? Ừ. Ờ, chứ nó chặt chỗ. Mấy đồ tầm trung từ tí nữa em làm đem em xem. Trời ơi, đồ rác không. Từ từ à, xong này đây. Khui. Rồi cô. Rồi, để xong cái này đây là ok luôn. Bốn lần nữa. <clears throat> gần 300 anh em xem cho một like chia sẻ ủng hộ anh em ơi bắt 53 thành công hay không đây à, mới vừa rồi ra được à, một cái vũ khí à, uh, súng 30 và một cái nhẫn 540 có vẻ là vừa về bờ rồi anh em ơi về bờ đấy nhẫn làm thủy làm chậm chón khăn họ chón khăn họ <coughs> ôi ngập bồi ui dồ ui dồ ui dồ chật chối với long ơi từ từ nha đầy rương rồi long ơi để em coi em bơ tơ con đem ờ, con ờ, ngày mười ra nó nhặt đi đó đang nghe mới nhạc con này. Rồi để tới để xong con này ngừng em nhịp nha. Rồi. Đang nghe mới nhạc cái này đó Cái này rơi nhiều nhỉ? Cả một bữa trước. Ừ, cái này rơi nhiều hơn. <clears throat> để xong con này nghe mới nhạc luôn đây, dìm bói cái con này đã. Rồi, bói cái này nha em ơi. Nó một rương đồ rồi. Không đã ngừng ngừng tôn đánh nó ngừng nha. Khui. Ăn lôi 17. bảy rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi. Rồi ok. kháng hỏi trong một, không có gì số ờ à, đứng trong này cũng nhặt đồ đây đang nay đây đây đây đứng này có cái nào quốc nhặt này, giả tẩu này đây ôi về bơ về bơ đồ hàng độc nha hàng độc nha trời tầm này ngon ngon ngon ngon ngon cao à, cái này cái nhẫn là tiền nữa này nhẫn tiền quá luôn vợ sức mạnh 14 đẹp nữa nè sinh lực được nha bán cái tiền anh em trong xu cũng có thể mua ấy ừ. nhẫn thổ sinh lực một lực 17 30 cái này cái nãy này Ôi, Ôi chôn ngọc rồi Xấu dâu nhìn đẹp thôi mà không bán được À trái 40 nữa trời 25 kháng độc What the hell trời ơi. 520 Kháng độc Kháng lôi 20 Đó. Cho 520 nữa nhẫn rồi, con dẫn nhẫn rồi Sức mạnh cái này Rồi, nhận không có gì nè, nhận khăn độc sinh lực nè À, tưởng nhận khăn lôi chứ Rồi, ok Được ít đồ, ok đến con Gami rồi gì về giao dịch thì có đồ gì nè Tiếp tục anh em ơi, tiếp tục anh em ơi Chón ăn một nữa chứ, ra qua chón ăn một nữa chứ Rồi, <coughs> to nè Long ơi Trời, hôm nay, hôm nay về bờ to quá nè. Ôi, nhận 13, 40 không có gì Long ơi, rồi hết rồi ấy nhẫn này của em mà tự nhiên bỏ qua chi có một cái nhẫn 13 40 không bằng chịu lại một à? hai không cùi bắp rồi năm món đây <coughs> toàn rác nha này lá lá rồi này toàn rác này rồi đợi nghe 10 lần gái thả tiếp này rồi anh Long chuẩn bị à, đứng né bằng bên giao dịch mấy cái đồ tầm trung này đó chặt rương à, từ từ từ thảo đỡ nghe mười giữ đi mấy cái này bắn sốt mày này không Nè lái nữa lai vừa lái lai, Đây vậy đây Tí nữa đi Tí nữa Nó chặt chỗ không chỗ bối, ờ, Ok ờ. Rồi thả đi Long ơi Đếm chuyển qua cái đồ ngon ngon bằng ngày mười cầm hết ngay tí tính này Đây này Đồ hàng đẹp nè Hàng đẹp nè chuyển cái đồ ngon ngon qua cho nhân vi tí đang làm cái còn làm còn đồ xấu xấu đưa cho này bán không bán cái gì làm giả tẩu rồi chứ ở gia tổ chứ làm gì đâu không dùng rồi cái đủ rồi cái cái cái ngọc bội đó không ba mươi cho mình đó ừ đó được ngọc bội cho bốn mươi ngon quá cái này cái đai lưng mới ra cái đai lưng nó mà lại trong bốn mươi có tiền rồi tí nữa tổng hợp đồ cho anh em xem <coughs> ngọc bội đẹp quá sinh lượng 112 này chứ thêm dòng kháng quả 16 nữa Không được Mà bụi đẹp Mấy cái đó mà 25 nữa mất pin luôn rồi Ngọc bội nhẫn dây chuyền Ờ không có nhẫn dây chuyền chứ Ồ, tính ra nãy được hai ba món được được chứ đủ nó làm một series lên nãy giờ mới được hai món úp cho anh em xem đủ bán đồ bán được rồi ông ơi bán ngon ba món rồi ba món rồi bật cái cái cái cái cái vũ khí ờ, nữa bán rẻ rẻ vẫn lời bán vẫn rẻ rẻ vẫn lời cảm giác bán ổn là bán chứ bắt này thì gọi là tương đối rồi anh bỏ khoảng tầm 18 ờ, kia mà ra nhiêu đó thấy ngon về bơ về bơ gia chiên gia chiên nhiều nha gia chiên nhiều nha kiếm cộng chuyện kháng cả thổ bán nhân tùng rồi rồi mở tiếp đi kháng, kháng hết thôi cầu kháng tất cả hết thôi ừ. tầm ừ. 17 18 là được rồi ờ à, ông ông 16 rồi leo leo giao dịch mình ờ, còn còn quá tưởng em còn quá tưởng em còn bị lắc á đó. còn còn còn còn còn còn còn còn còn còn <laughs> thấy bị lắc anh em còn còn đến 12 phút một lần em ơi mỗi loại 12 phút một lần quýnh uh, mấy boss đặc biệt nó nhanh hơn mấy kia thì đâu thì cho nó đứng vị trí góc lách này nó đâu chạy đâu đâu là dùng đam 100 trăm vào nó mà đâu chạy được thì nó nhanh hơn chứ còn chỗ kia thì nó chạy long nhong nó chạy long ngông nó chậm hơn còn mấy con nữa hết rồi ok không nhanh gọn em gần 40 con đánh trong vòng 22 phút rồi nhẫn nè nhẫn nè hết rồi anh không hết rồi 40 con 40 con mập ui ôi trời ơi má mập ui ôi sao giờ nhiều đồ dữ ta ờ, ngon ngon ngon ngon ủ xanh má phơ vải trướng khui nhiều đồ ghê kim đồ sinh lực lực ông có cắn cả rồi rồi rồi kháng độc 14 luôn sinh lực luôn chấm hai mươi chọn hai mươi kháng hỏi hai mốt không có kháng cả luôn ui vô rồi xong đậu xong ôi sao má thơm thịt Trời ơi, không có sinh lực nội lực Được dòng thằng pháp bù lại, vãi chướng thiệt Cũng được em ơi à, Thiệt sự Vẫn là tiền Vẫn có tiền Ây da Ây da Ây da Ây da Rồi, cái bài hết rồi Rồi, ok Đây này Được thêm nhắn 540, còn lại đâu cái này thực sự không có sao được gì à, vậy chuyện quá vậy chuyện quá trời không có kháng cả kháng cả trời ơi sức mạnh 15 cái này cũng giữ là cũng ok này mình bay dẫn người kháng lôi <laughs> kháng lôi không có à, tổng rác quá rác À, cái nhẫn này thêm sinh lực 110 thì khác gì ngon lành không ngon lành nữa là sinh lực 110 nó ngon luôn <laughs> lượng chấm mười thôi mua nó dùng con này coi mua cái cái nhẫn nhiêu tiền đó ta à, thì... đó không cái gì rồi ok các bạn như hết rồi hả đó này mấy cái nhẫn số lượng lượng này chỗ rồi các bạn như toàn uhm. <laughs> rồi ok bây giờ khai sẽ cho anh em xem sơ qua nãy giờ em giao dịch hết đồ anh này nữa rồi được mấy cái đồ gọi là tạm tạm chung chung thôi còn mấy cái đồ lúc nãy đơn này bán đã đi bán giả tẩu hết rồi hết gần 40 con em ơi 40 con những đồ mà làm chậm 20 mà sinh lực nội lực đẹp đẹp thân phát đẹp còn giữ lại có thể bán được 500 xu đến kim bù lỗ còn mà không có người mà shop luôn ờ ngồi shop cũng có người mua ấy đúng rồi nó đi dạo nó mua hết đó mấy tông kim sơ cấp nó mua hết đó. <coughs> đồ này mà đang nhận chón 40 khăn họ nữa đẹp luôn nè rồi ok cho anh em xem sơ qua em ơi Sau uh, gần 37 con boss Thì uh, món đầu tiên là một cái chì khăn lô 30 Cái chì này nếu bán thực sự bèo lắm cũng được từ uh, ờ, 5 đến 10 kim 5 đến 10 kim cái, dây, cái chì này Rồi tiếp theo đó là Nhóm 540 Đây sinh lực lực uh, cũng được tương đối 10 ít làm chậm mua dùng 2 thì nhẫn này chắc bèo lắm cũng được từ 7 đến cho đến 12 cho đến 15 kim đó cứ tùy quyền từ tùy người mua người bán thôi nếu mà được giá thì 15 kim thì quá đẹp Đó Nhẫn này thì bán cho máy thành sơ cấp Rồi cái này cũng vậy Sơ cấp Sinh lực lực Côn lôn nào mà mang sức mạnh dòng một sinh lực cũng được Nhẫn này cho Nhẫn sida Dây chuyền này cũng cho sida Có thể cho nghe mi Nghe mi thứ yên này nọ Mang là lấy làm chậm 40 Này cũng vứt luôn <coughs> cái, cái cái ngọc bội này cũng được tầm 500 xu đến kim Ngọc bội này cũng giỏi thôi 30 mấy cái này không ăn thua cái này cũng vậy chúng bạn 14 kháng độc được 25 đẹp mà không có gì hết chống 40 nè đặc biệt đó là một cái ngọc bội chống 40 siêu lượng lực siêu phẩm, siêu phẩm. 16 nhưng mà kháng hóa có 16 thôi trong cái này đó thực sự ai ưng mua thì cũng được 5 đến 10 kim cũng được 5 10 kim bán bù lỗ cũng được dòng một ừ, dòng một, dòng một có người cần ấy nhận cái này thì cũng được căn hộ cao nhưng mà lại không có chón chón 20 chắc cũng vài trăm xu này thì sử dụng lực bằng uh, chống độc sức mạnh 14 sử lượng 10 kháng họ sức mạnh 15 kháng độc 15 cái này cũng vài trăm xu ngồi shop ai mua mua à, được thêm mũi nhẫn này làm chậm 40 phương pháp 16 chờ cái này mà này có tiếc là thêm một số không sau nữa cái nhẫn này đường môn ừ. xài quá pin luôn bèo lắm được hơn chục kim long, long long rồi ok. Long. Anh em để, ờ, theo dõi ra, ờ, để con cho cái nhận kem được á. Ờ cứ nói Long đi. Nói Long đi. Rồi anh em nào ờ, xem video bắt 53 này đừng quên ủng hộ cho Khải hơn 200 like Tại vì video này Khải sẽ úp ngược lại trên kênh Và đừng quên cho Khải một like chia ủng hộ cho anh em ơi Và kính chúc anh em một ngày mới xem like vui vẻ Và đừng quên Khải hay like trực tiếp vào tối 7 giờ 30 phút tối hàng ngày anh em ơi Và Khải hay úp video vào buổi trưa 10, 11 giờ 15 phút hàng ngày nè Đó Thì sau khi đánh gần 37 con thì thu nhập thì cũng tương đối là không lộ lắm nè Nếu mà nếu mà bán được một cái nhẫn một cái chì này thì có thể bù lỗ được 18 kim còn lại hai món này gọi là lời đó hai món này gọi là lời rồi Cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên à, trong like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh mạnh anh em ơi và bắt em ba này cũng khá là về bờ anh em à không lỗi nha. Rồi nếu anh em nào đăng ký uh, chưa đăng ký đăng ký mạnh anh em ơi và Khải sẽ tiếp tục lên bắt năm tư cũng như là cùng anh Long lên bắt năm tư nha em. Cảm ơn em rất nhiều.